xa nhau á một bạn thì ở xa em ở sài gòn ở đà nẵng lỗi của em là chưa có cố gắng đó cố gắng phát triển sự nghiệp rồi là chưa có dành thời gian nhiều cho bạn đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nói tin tưởng cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp một là mình yêu sai cách hai là yêu sai người thì em là cả hai rồi đấy nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ trời cái câu này hay quá em ơi chị thấy à, không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm ngon lắm 27 tết kiểu này là ngon lắm em ủa, ơi ủa nhà trai tôi ăn được hay sao ngon mời nhà trai đây chào em trai trời lãng tử ha mời nhà gái rồi bây giờ nhà trai ờ, giới thiệu ờ, về mình cái đi nào dạ thưa chú Quyền Linh là con là Nguyễn Quốc Khánh Quốc Khánh con ờ, sinh năm 1990 à, làm việc ở học viện nghệ thuật Quyên Ạc dạy học âm nhạc thầy giáo dạy nhạc luôn dạ quê mình ở đâu Khánh dạ con ở Sài Gòn dạ nhà gái cũng xin phép được giới thiệu lý lịch với nhà trai mẹ em Em xin chào tất cả khán giả ở trong trục quay và chào tất cả khán giả trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai, em sinh năm 1991 nhưng mà đây là tuổi khai sinh thôi, tuổi thật của em là 1992. Hiện nay thì em đang là giáo viên marketing và em có kinh doanh uh, mỹ phẩm. Dạ chào thầy cô giáo luôn. Hai bạn này cảm giác như là tuổi trẻ mà mà tài rất là cao. Mình là giáo viên dạy âm nhạc nên ta chào mừng bằng một giai điệu âm nhạc nào. Mời thầy giáo dạ. dạy âm nhạc. Dạ hôm nay đến với chương trình là cũng là sắp tới mùa xuân rồi thì uh, khánh xin chúc cho chú quyền linh à, chị ngọc lan và toàn thể quý vị khán giả đến xem chương trình đầu tiên là sức khỏe là công việc thật tốt à, tình cảm bạn bè gia đình ổn định rồi à, <laughs> à, cái câu hay nhất là tình bạn tình cảm bạn bè gia đình ổn định đó em xin gửi đến chương trình một bài hát của một người chú của em sáng tác đó là nhạc sĩ trần quang cường ca khúc được mang tên là khúc xuân về Thank you. đến thăm nhà tôi Đợi nghe tin xuân rộn rã đến bên thềm Bâng khuâng hương khói vào trong áo Thấp thoáng môi cười những cảnh sinh Xuân đã đến rồi khắp nơi nơi Trắng tinh hoa mận thắm hoa đào Vàng rơi sao sáng vương mãi nở Sao xuyến dâng tràn cả ước mơ tháng riêng hoa cài trên đế cũ em gói em về giữa chốn quê cắt quài lòng ai như mắm nở lối về họ hẹn cùng mênh mang em đi trong nắng vàng xanh ấy lất phất mưa phùn dại nhớ nhung dạo dưới vòng trần thơ mong quá yêu cả đất trời vạn mùa xuân yêu cả đất trời trời vạn mùa xuân yeah. Dạ, xin cảm ơn ạ Cảm ơn Khánh rất là nhiều Tuyệt vời Trời thấy bài hát rất là vui tươi Làm cho nhà gái đang rất là rạo rực Quá vui Anh hát rất là hay rồi Nhưng mà em thì không biết hát Thì bây giờ em ờ, em chúc thôi được không? Được Dạ vâng thì uh, nhân dịp Tết đến xuân về em chúc anh chị Quyền Linh chị Ngọc Lan và tất cả khán giả xem chương trình cũng như khán giả tại trường quanh và cả anh nữa một năm mới không thể bình an hơn không thể hạnh phúc hơn ạ cảm ơn nhà gái bây giờ mình nói luôn uh, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi nhà gái đúng rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập tự tin và mạnh mẽ về cái nhược điểm ấy thì em nghĩ là do cái tính em nó cũng hơi lề mề nên em hơi hay đi trễ một chút Nhau, nhà trai Dạ Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì của Khánh? Dạ, điểm mạnh của con là con biết đàn hát Ăn ăn ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài à, Thật thà ừ. à, Hiền lành Có long tính không? Ví dụ trong công việc thì ờ, đôi lúc có mấy cái ờ, hơi hơi Xin hỏi nhà gái đường tình duyên sao nè? Em mới quen chính thức thì hai người thôi ạ. Tại vì em à, quen cũng thời gian nó khá là ngắn, nó chưa kịp để sâu đậm ấy. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp ạ. Một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người thì em là cả hai rồi đấy. Nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ. Trời cái câu này hay quá. Vậy thì em nói luôn đi là cái mong muốn em có một cái người bạn trai á, nó như thế nào? Dạ vâng, nói chung cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình ấy thì em thích một bạn kiểu nam tính à, cao trên một mét bảy hai không không cao to lên thôi là được về tính cách thì em thích người uh, có có trí tức là bạn ấy um, thông minh và giỏi hơn em đi uh, hài hước và thú vị tại vì em thấy em đã nhạt lắm rồi phải giờ để chị qua chị Đúng coi rồi. coi là có cao to hay không nha Trời, cao to Trời Em ơi Chị thấy không à, mấy em nhà qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em ơi Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon Trời, nghe thơm phức rồi Thơm <laughs> Thôi bây giờ nè, mình nói cho nhà gái nghe là cái đường tình duyên của mình như thế nào Để coi coi là uh, đường tình duyên nó có trắc trở nhiều dữ không Dạ, đường tình duyên của em là cũng giống như bạn á là chính thức thì có hai thôi thì ờ, mối tình đầu thì 6 ờ, tháng mối tình sau thì nó dài hơn 6 năm ừ, ờ, nhưng mà cả hai không có học cùng ngành đó chị cho nên không có chia sẻ được công việc xa nhau á một bạn thì ở xa em ở sài gòn ở đà nẵng lỗi của em là chưa có cố gắng đó. cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nó tin tưởng để tôi qua tôi coi bên nhà gái sao rồi tôi quay lại tôi nói tôi Trời ơi. facebook Hay sao dễ thương dạ em cảm ơn à, ờ, dáng người mẫu cao mét mấy dạ em cao một mét năm chín thôi ạ năm chín mang guốc lên sáu chín không sao rồi bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích ba điểm lần ha điểm gì đâu nào thứ nhất là lăng nhăng và cái thứ hai là em không thích người ờ, không có trí tiến thủ à, cái thứ ba đấy là vô tâm cái này mệt á mình thích người gái cao hay là thấp người hay ốm hay là mập tóc dài hay tóc ngắn dạ em thích uh, tóc dài rồi tóc dài đẹp hơn có tóc dài tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm đừng nói vậy dạ là tại em thích thôi rồi uh, dáng người thì uh, không ốm không gậy bình thường rồi đúng ý luôn vừa phải thôi nói chung là hai bạn này là cơ bản là cũng cũng rất là Được. hợp với nhau bây giờ mình hỏi người thân đi ha <laughs> em gái đi với ai cưng dạ em đi với em gái và bạn nhìn là biết rồi <laughs> dạ em sao cưng cưng thấy anh này ok không à, dạ em thấy à, anh à, ok đẹp trai này vui tính này à, có hơi lãng tử em muốn là anh chị cho nhau cơ hội em gái là hiền không vậy thôi là được rồi đó em gái rất là hiền luôn gái rất là ngoan luôn đó bây giờ nhà trai mình đi với ai tại vì con ờ, muốn cho mọi người bất ngờ trong đi mình làm việc mình thôi mở rào nào hôm nay mình à, tới ờ, chương trình này mình có cái bó hoa tặng bạn à dạ em cảm ơn ạ em cũng có quà tặng em hy vọng là sau mỗi cái giờ anh đi làm về vất vả anh không? đốt cái này lên thì anh có thể cảm thấy thoải mái tinh thần hơn anh đốt lên thì anh ngửi cái mùi hương này anh nhớ đến em dạ. Sorry <laughs> ơi, hay quá vậy Cái nào cũng Em em có quà để tặng chị nữa Cảm ơn em Dạ, em có một phần quà tặng chị Trời ơi, vậy tôi đốt lên nữa hả? Cái này không phải đốt Thanh Kiều so much em thấy anh sao cái lúc mà em chưa mở chưa mở rào ra thì em thấy anh có giọng nói rất là ấm áp kiểu em thích giọng con trai miền Nam mà cái lúc ấn tượng gặp thì em thấy anh cũng ờ, nói chung là cũng đúng với cả mẫu người của em cũng kiểu nam tính trông anh cũng có vẻ ờ, thật thà uy tín cảm ơn <laughs> thế bây giờ anh anh hát tặng cho em một một đoạn mà anh thích đi chị rất là muốn nghe một cái tiếng đàn réo rắt với một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng Ủa, tới thằng bà mối luôn Được chờ trò chứ sao Đó Rồ rồ rồ bắt tình Rồi đứt ruột Đứt ruột vô ruột luôn chị Thúy là em có sao xuyến chưa chứ ờ, chị là cái người rất thích hình ảnh người con trai ôm cái đàn guitar cứ réo rắt vậy hoài là chị mê lắm em nghĩ là chắc là ai cũng sẽ thích ừ thích lắm em thì em cũng ờ, cũng biết nấu ăn một chút nhưng mà em nhưng mà em không biết nấu món miền Nam không sao đâu thực sự anh ăn rất là dễ à tại vì hồi xưa cũng ờ, giống chú Huyền Linh là cũng từ khó khăn cho nên không có kén món ăn gì hết thì cũng trải qua mấy mối tình rồi thì uh, mình cũng chỉ mong là có một người đồng hành với mình lâu hơn cùng nhau chia sẻ công việc xây dựng gia đình xây dựng sự nghiệp anh nghĩ là cái lý do mà anh chia tay là lớn nhất là cái gì chắc là do anh chưa có đủ sự nghiệp <laughs> thì mỗi người à, đàn ông nào cũng phải vậy hết khi mình cảm thấy thua kém những cái người khác á, thì mình sẽ tự ti rồi mình à, à, sợ nhất cái đó thôi vậy giờ mình có sự nghiệp chưa cũng gần dạ, cũng đang rồi. làm công ty nhưng mà cũng chưa có phải là lớn lắm từ từ ta có dạ, từ từ em không quan trọng là anh có tiền hay không nhưng mà chỉ cần anh có trí thì em nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ có tiền đủ và và em không cần phải kiểu là quan tâm quá nhiều hay này kia chỉ cần là mình mình hiểu cho nhau và có thể nói chuyện và chia sẻ được với nhau là được rồi bây giờ thế này là quốc khánh dạ. mình tiến tới ờ, bạn gái mình nắm tay bạn gái ha hai đứa đứng lên nhìn thẳng mắt nhau mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện mạnh mẽ lên nào đây, anh... cầm tay nha đây anh nắm tay này chứ nhưng mà tay anh ấm tay anh ấm à đúng rồi mùa mùa đông thì ấm mùa hè thì mát nhưng mà tay em lạnh không khi đã tham gia chương trình à, bạn muốn hẹn hò thì à, bản thân ai cũng là muốn à, mong muốn được tìm được một cái người mình muốn hẹn hò đó <laughs> thì mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thì không ai biết ngày mai thế nào hết nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho cái duyên này nó tốt nhất có thể à, em có muốn ờ, cùng anh ờ, làm một cái duyên mới hay không anh hát cái bài anh muốn mình về nơi biên vắng gì đó <laughs> phải vô luôn á Nhìn anh mặt. muốn được cùng em về vùng biên vắng Mình sẽ sống những ngày nghe ươm nắng Dưới bóng dừa lạ lời Sẽ nói yêu em mãi Nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài à. em nhớ con nhớ như đó được những cái giây phút vừa rồi hai bạn đứng ở trên sân khấu đối diện nhau nắm tay nhau nói chuyện với nhau cảm xúc hai bạn như thế nào cái trái tim của mình nó như thế nào thì bây giờ hai bạn sẽ là người quyết định chàng nhạc sĩ ca sĩ tương lai bên cô kia marketing hai người làm ăn tốt lắm trời ơi bấm hết rồi chưa đếm gì hết Ủa vậy hả chúc mừng luôn có những điều chúng ta không cần nói mà chỉ là hành động thôi bây giờ chúng ta chính thức đã đồng ý hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau đó trời mình thấy hai bạn này cái mình muốn ờ, hơn hẹn hò quá mọi người ơi bây giờ xem như gia đình nhà gái đang theo dõi chương trình mình thưa với hai bác thưa với gia đình dạ thì ờ, hôm nay con tham gia chương trình này con tìm được một ờ, bạn gái rất là xinh đẹp và hợp tính thì con xin phép hai bác cho con với bạn được hẹn hò với nhau rồi để tìm hiểu nhau rồi thời gian sau à, nếu mà hợp thì sẽ tiến xa hơn vài bữa nữa tốt, nha qua nhà chúc tốt luôn nha và bây giờ thì à, chương trình sẽ có những món quà dành cho các bạn